Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Trong ngày có sự xuất hiện của thương quan, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý không được xuân sẻ, con giáp này cần tập trung làm việc hơn nếu không muốn vấp phải những sai sót không mong muốn. Rất nhiều thất bại đều đến từ sự cầu thả, lời biếng. Lúc này bản mệnh cần phải thật sự để tâm vào những việc làm cũng như xác định mục tiêu mình muốn hướng đến là gì chứ không phải cứ nay thèm mai chán rồi bỏ cuộc nửa chừng. Bởi như vậy chẳng kế hoạch nào mà người tuổi Tý có thể hoàn thành và mang lại kết quả tốt đẹp cả.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 Tuổi sửu nhờ có lục hợp nâng đỡ, tuổi sửu may mắn gặp được quý nhân chỉ đời dẫn lối nên làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hôm nay là ngày vô cùng thích hợp để những người còn độc thân chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng mãi trôn giấu tình cảm của mình rồi chỉ biết chờ đợi. Bên cạnh đó, trinh ấn cũng sẽ giúp cho bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo, không để những suy nghĩ tiêu cực hay tác động ngoại cảnh chi phối. Cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai gần, người tuổi sửu chắc chắn sẽ có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngũ hành thủy thổ xung khắc cho thấy con giáp này có thể gặp rắc rối liên quan tới tiền nong với người trong nhà. Nếu là người giữ hầu bao chi tiêu cho gia đình, bản mệnh cần phải có sự tính toán cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của mình. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tuổi dần gặp nhiều may mắn về đường tài lộc khi có thiên tài chiếu mệnh, không có nhiều cơ hội tốt đẹp như vậy nên con giáp này hãy nhanh chóng thực hiện các kế hoạch cải thiện tài chính mà mình đã ấp ủ từ lâu. Khả năng thành công trong ngày này cũng sẽ cao hơn. Bên cạnh việc tìm cách cải thiện nguồn thu, bản mệnh cũng nên xem xét cẩn thận ngân sách tài chính hiện tại của mình. Đặc biệt, người tuổi dần cần cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư sinh lời lớn, hấp dẫn từ người lạ. Hãy quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo để không mất tiền oan nhé.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 Đó là lý do bản mệnh dễ đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay, chỉ đến khi gặp phải rắc rối rồi mới bất giác nhận ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chính tài lại là một dấu hiệu tốt cho thấy người tuổi mão có thể gặp may trên con đường tiền bạc. Có thể những cố gắng từ trước đến nay của con giáp này đã được cấp trên nhìn nhận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 Tí thìn bán hợp mang đến tin vui tốt lành cho đường công danh sự nghiệp của tuổi thìn. Con giáp này là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, biết cách làm mới bản thân để phù hợp với yêu cầu của thời đại nên rất ít khi bị lúng túng. Với trí tuệ minh mẫn của mình, bản mệnh còn đạt được những thành tích rất xuất sắc. Không chỉ vậy, thiên ấn có thể mang tới cho bạn những sáng tạo và ý tưởng mới, nhưng lời khuyên cho người tuổi thìn là đừng nên xa đảo quá hãy cân nhắc thêm tính khả thi của vấn đề. Ngoài ra, con giáp này nên lắng nghe thêm góp ý của mọi người để xem xét thêm nữa nhé. Trong ngày ngũ hành thủ khắc thủy, có thể con giáp này sẽ gặp mâu thuẫn với gia đình của mình, khoảng cách thế hệ có thể gây ra quan điểm trái chiều giữa các thành viên. Nhưng mọi người đều làm móng mù ruột già, đừng làm căng mọi việc, đôi bên hãy cố gắng bình tĩnh và lắng nghe trước xem sao. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dậu Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan nhập cục cảnh báo tuổi tỵ nên biết khiêm tốn, thu mình trong hôm nay để không mắc phải bẫy dập của kẻ tiểu nhân. Con giáp này có thể bị tiểu nhân hất cẳng, đá mình ra khỏi ghế bất cứ lúc nào nếu không làm việc nghiêm chỉnh và bớt cái tính bao đồng lại. Bản mệnh đã phải cố gắng rất nhiều để có được vị trí hiện tại, được cấp trên công nhận năng lực của mình. Đừng vì một phút bất đồng, quyết tâm hơn thua bằng được mà đắc tội với những kẻ ghen ghét khiến công sức của người tuổi tỵ đổ sông đổ biển. Thủy hỏa bất dung còn khiến tình cảm vợ chồng đôi lứa của con giáp này xảy ra giãn nứt. Mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng không được giải quyết kịp thời nên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến bản mệnh và người ấy luôn trong tình trạng căng thẳng với nhau.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 Cục diện tính ngọ tương xung là nguyên nhân khiến người tuổi ngọ dễ có những suy nghĩ cực đoan trong ngày hôm nay. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy của mình thì con giáp này rất dễ gây cảm giác khó chịu cho những người xung quanh. Mọi việc đều có thể giải quyết một cách đơn giản hơn nếu như mọi người đều giữ được bình tĩnh. Vì thế nếu cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt thì hãy tạm dừng để mọi người cùng ổn định lại cảm xúc. Nếu biết cách xử lý khéo léo, chính quan hứa hẹn mang đến những cơ hội để con giáp này khẳng định năng lực của mình. Ngũ hành xung khắc không phải tín hiệu tốt cho các mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Mâu thuẫn có thể bùng nổ giữa bản mệnh và người yêu thương xuất phát từ sự không hiểu nhau. Hãy cố gắng gạt xích mích sang một bên để tìm tiếng nói chung nhé. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Nhờ có trinh ấn độ mệnh, người tuổi mùi có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Bản tính chăm chỉ, nhanh nhẹn lại không ngại khó ngại khổ của con giáp này được cấp trên đánh giá cao. Hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Bản mệnh là người nghiêm túc nhưng rất biết bao dung, không bao giờ xét nét người khác vì những lỗi nhỏ nhặt. Thế nhưng nhiều khi tuổi mùi lại quá nghiêm khắc với bản thân, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng hơn nhiều. Con giáp này cũng nên chú ý từng lời ăn tiếng nói bởi có điểm báo họa thị phi trong ngày tí mùi tương hại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 Người tuổi thân sẽ được tam hợp che chở trong ngày hôm nay nên không có vấn đề gì cần phải lo lắng hay bận tâm. Trong ngày này, nhiều việc sẽ diễn ra đúng kế hoạch từ trước, công việc trong tầm kiểm soát nên con giáp này cảm thấy rất tự tin và hào hứng. Chẳng những vậy, tình duyên khởi sắc quả là điều đáng mừng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải thay đổi tính cách lạnh lùng của mình. Tuổi thân cần học cách mở lòng mình, bớt đi những hồ nghi, sợ hãi không cần thiết. Còn nếu cứ mãi thu mình trong góc tối thì sao có thể biết được hạnh phúc nào đang đón chờ mình ngoài kia chứ?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 Tuổi dậu nên chú ý quản lý tài chính của mình thật chặt chẽ bởi kiếp tài xuất hiện sẽ gây ra không ít ngáng trở cho con giáp này trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh dễ tin người thái quá, vì thế mà có thể bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế để lừa gạt, cần cẩn thận nhé. Cục diện tứ hành xung cũng là lời cảnh báo con giáp này chớ nên để xảy ra mâu thuẫn với nửa kia chỉ vì sự nóng nảy áp đặt đang tồn tại trong tâm trí bạn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 Nhờ có thiên ấn tương trợ, người tuổi tuất có cơ hội được khai thác khả năng sáng tạo, đặc biệt nếu con giáp này có bên cạnh những người đồng đội cùng chung trí hướng, phối hợp hài hòa. Có thể lâu nay bạn mệnh thích làm việc độc lập, nhưng xem ra đây là cơ hội tốt để phát huy sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, dù được đảm nhiệm công việc là sở trường, có giáp này cũng chớ nên chủ quan, lấy lý do mình đã quen việc để làm cái cớ để lười biếng, qua quyết cho xong. Nếu tuổi tuất tâm huyết với mọi nhiệm vụ đang làm, khả năng thăng tiến trong tương lai là điều chắc chắn. Ngoài ra, ngũ hành xung khắc cho thấy đường tình duyên trong ngày hôm nay cũng không mấy thuận lợi. Bản mệnh cần phải trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi thời gian này dường như con giáp đang tỏ thái độ khá lạnh lùng, thờ ơ, thiếu quan tâm đến người ta đấy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 Tam hội là cơ hội tuyệt vời để người tuổi hợi xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa cho công việc. Nhờ thế, cơ hội gặp gỡ quý nhân của con giáp này cũng cao hơn rất nhiều. Quý nhân sẽ giúp đỡ bản mệnh tìm được những hướng đi phù hợp và đưa ra lựa chọn chuẩn xác. Tuy nhiên, đây lại không phải là lúc thích hợp cho những thổ lộ liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Nhất là với những người chưa thật sự hiểu rõ tiếng nói của con tim mình thì đừng vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ vì cảm thấy cô đơn. Tuổi hợi có thể hối hận vì quyết định vội vàng của mình đấy bù lại, thực thần lại báo cho con giáp này nhiều dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc, tình hình khởi sắc rõ rệt, bản mệnh dễ nhận được những khoản thù lao xứng đáng từ những công việc làm thêm hoặc đầu tư từ trước đó. Hãy lập kế hoạch chi tiêu phù hợp để tránh hoang phí nhé. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Sửu,